rồi ok ngồi đấy sát vào rồi một đứa còn hai đứa kia đâu con pila với con messi đâu siro ra kia ngồi rồi ngồi đấy messi lên có chỗ cho messi rồi đấy ngồi xuống pila pila vòng lên vòng ra đằng sau à, rồi, ok pila lên pila đừng để mất thời gian của hai bên lên đúng rồi ok ngồi đấy rồi xong bật thời gian quá sắp xếp mãi mới xong yên đấy chờ đồ ăn thì rất là nhiều đây nhá hôm nay chúng ta sẽ có mấy thứ này nào không không ngồi yên đấy Messi có ăn không Messi ăn lên trên ngồi Messi lên đi đang ổn định chỗ ngồi thế là Messi muốn nhịn đúng không Messi không muốn ăn đâu nếu Messi muốn ăn thì Messi lên trên ngồi với này lên trên ngồi với lại siro với Pila đi lên ngồi cùng đi nào khẩn trương đây này nó đang ngồi chờ này lên đi ngồi vào giữa đi lên hẳn lên bên trên ghế không siro siro messi lên si rồi ngồi đấy được rồi nào chờ một tí nào ok pila trước ờ, siro Messi, Yumi đó ừ. xem tình hình thế nào rồi lượt thứ hai Ila Messi siro mì hư nhá mì nhị mì nhị lần này lượt thứ ba tila messi siro ừ, lần này Mì đã biết Mì sẽ được ăn uv thế nào ăn phần của đứa đấy thôi bất kỳ đứa nào mà tranh cướp phần thì đứa đấy sẽ bị mất phần mất lượt ngay chứ không thể có chuyện ờ, gọi là ăn uống muốn ăn gì thì ăn được đâu tiếp theo à, lượt này bị thiếu rồi Tila Yubi Siro bé nhất được ăn miếng to Siro Ừ. tốt rồi con mi ngồi xuống ok tiếp theo nhá xem là cái rau này có đứa nào thích ăn không pila cũng ăn à messi siro cái rau đây tưởng là sẽ phải có đứa không thích chứ bởi vì cái này nó là rau gì mọi người cứ biết là nhìn theo rau này nó là rau cải cái la này anh cứ tưởng là cái rau này không có đứa nào ăn cơ đây quả con mi đây con con sẽ đồ bắt đầu nó chê rồi đấy nào chén chén vì là đây là mấy cái món ăn mà ngày hôm nay ăn à, dư nên là cho cho nó ăn đó Hmm, hmm, hmm siro xuống đây ăn thì uh, siro mất lượt siro xuống đây ăn thì nó lâu lắm mất lượt siro ạ siro quan nữa không quan nữa thì lên đây nhanh không là hết lượt này siro ơi siro vỡ được cái uh, cục uh, là, là siro lê, uh, xuống siro nhai siro ngồi vào chỗ của siro đây ok ở chỗ của siro thì siro đồ ăn tiếp messi ai ăn nuốt chửng vậy nào messi ăn uống kiểu đấy hả hả thế thì messi nhịn nhịn mấy lượt tiếp theo bởi vì dám ăn vụng nha đã ăn rồi thì phải nhịn mấy lượt chứ không thể nào có chuyện mà ăn giống nhau được đứa ngoan với đứa hư làm sao ăn giống nhau được chứ đứa nào ngoan nó phải được ăn nhiều hơn đây pila đây siro đây yumi đây pila đây siro đây là xì nhớ nha lần sau ăn uống phải chờ nhé chứ không phải là là cứ thích là nhau vào mà ăn đâu thích vào nhau vào ăn là đến lúc mà ăn ở lượt tiếp theo là sẽ bị mất lượt ngay chứ không thể có chuyện mà đứa ngoan với đứa hư mà ăn như nhau được đứa nào hư là sẽ bị mất phần ngay chứ không thể có cái chuyện là giống nhau được vì là Messi Siro Yumi chứ không thể nào mà giống nhau được đâu cái khoai lang này thì ờ, nó rất là tốt cho cái ờ, tiêu hóa nhưng mà cũng không ăn nhiều được nó cũng có tác dụng nhuận tràng như là ở người ấy nhưng mà nó không phải là thứ ăn nhiều Đây. ăn ít thế thì ok ăn nhiều thì không chiro Ừ. mì ừ. còn đúng ba miếng luôn quy la này rồi si này rồi siro này rồi. còn cục này cho tôi là chén nốt bạn không ăn nhá ra miếng dưa nó đầu cho nó ăn rất là ngon nhưng bây giờ thì chúng nó chê bởi vì à, thực ra cái dưa đấy nó hơi hăng hăng nó không ngon này mi này đây mọi người nhìn thấy nó là cái gì không nhìn thấy là gì không đây là dưa lê dưa lê thì chúng nó thích ăn lắm bởi vì dưa lê nó thơm dưa lê thích ăn lắm lắm lắm lắm thì lề người thích ăn chủ thích ăn chó cũng thích ăn vét giờ mới được phép vét ừ, đấy liếm vét đi vét đi còn tí nào vét nốt đi hết giờ đấy Ờ, bữa ăn của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc hả vét đi liếm uh, sạch sẽ đây đây này ừ. liếm cho sạch đĩa đừng để rơi đĩa ok rồi đấy ăn thế thôi à. thôi giải tán nha